Chính chủ cần bán nhà liền kề xây mới 4 tầng tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đây, ngôi nhà được xây mới 4 tầng, có diện tích là 30 m2. Hướng chính là hướng đông bắc. Có mặt à, ngõ ở trước nhà là rộng 2 m, cách đường để ô tô là 20 m. Đây chúng ta là đang đứng ở phía trước của ngôi nhà đây thiết kế 4 tầng rất là hiện đại có ban công ở các tầng toàn bộ mặt tiền phía trước là được ốp bằng gạch granite cửa chính là được sử dụng là cửa hai lớp phía bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện cửa phía bên trong đó là cửa nhôm kính nhôm hệ cao cấp đây là cửa sổ phía trước ngôi nhà sau đây là tôi sẽ giới thiệu chi tiết ở phía trong ngôi nhà cho mọi người được biết. Thì hiện tại là chúng ta đã đứng ở phía trong tầng 1. Tầng 1 thì sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng bếp ở phía bên trong. Đấy toàn bộ hệ thống tủ bếp là được sử dụng là bằng tủ gỗ nim Nam Phi. Mặt bếp là được sử dụng là bằng à, đá granite đây. Toàn bộ hệ thống vòi và chậu rửa là đã được chúng tôi lắp đặt sẵn là sử dụng là vòi và chậu à, bằng inox 304 của Hàn Quốc đây là toàn bộ hệ thống tủ bếp phía bên ngoài đây là phòng khách Đấy, diện tích của ngôi nhà được thiết kế rất là hợp lý nên nhìn vào trong nhà ngôi nhà là không gian rất là thoáng hệ thống trần được sử dụng là trần thạch cao kết hợp với lại đèn led đã chờ sẵn cái ờ, chỗ để chúng ta có thể treo quạt trần hoặc là đèn chùm Tầng 1 thì sẽ được thiết kế là bao gồm ờ, một nhà vệ sinh phụ. có cửa bằng gương kính. Toàn bộ hệ thống ờ, nhà vệ sinh phía bên trong ấy là được chúng tôi là sử dụng là bồn cầu của Inac. Và đây là phía cầu thang để lên trên tầng 2 toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang là cũng được sử dụng bằng gỗ lim Nam Phi mặt bậc và cổ bậc của cầu thang là sử dụng là đá granite tôi sẽ giới thiệu chi tiết ở phía bên trên tầng 2 cho mọi người có thể ờ, thấy rõ hơn Đấy, tầng 2 là sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh đây phòng ngủ rất là rộng toàn bộ hệ thống ờ, nỗ chờ điều hòa này đều đã được chúng tôi thiết kế sẵn cửa mở ra phía bên ngoài ban công đây là sử dụng là cửa nhôm hệ này ban công rất là thoáng Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy rõ luôn Đấy, ban công rất là thoáng cửa thông phòng là được sử dụng là bằng cửa gỗ niêm nam phi toàn bộ hệ thống gạch ốp nát là sử dụng là gạch granite 60 60 và đây là phía bên trong của nhà vệ sinh nhà vệ sinh là được ờ, chúng tôi ốp lát bằng gạch ờ, đan gạch 60 60 loại 1 và chúng tôi sẽ lắp toàn bộ thiết bị vệ sinh cho mọi người sử dụng là bồn cầu và lavabo là của Inac sen vòi ờ, nhập khẩu Hàn Quốc Sau đây là tôi mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 3 Thì thiết kế của tầng 3 và tầng 2 là sẽ tương tự như nhau Chúng ta sẽ có một phòng à, ngủ và một phòng vệ sinh Đây phòng ngủ rất là thoáng, rất là rộng Đây có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí Trần thạch cao, đèn led Cửa thông phòng là sử dụng là bằng cửa gỗ niêm nam phi đây Cửa rất là rộng Và đây là phòng vệ sinh của tầng 3 thiết kế cũng giống như tầng 2 chúng tôi sẽ lắp đặt đầy đủ thiết bị vệ sinh để cho mọi người có thể là chuyển đồ về và ở luôn sau đây là ở phía bên trên tầng 4 tầng 4 là sẽ bao gồm là một phòng ờ, một phòng thờ đây mọi người là có thể thiết kế là phòng thờ hoặc là phòng ngủ cũng được phòng rất là rộng cũng đã có sẵn ống để chờ lắp điều hòa có cửa thông ra phía bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí đây là hệ thống giếng rời để lấy ánh sáng cho toàn bộ ngôi nhà đây. và chúng ta có thể nhìn xuống dưới đây Đấy. cầu thang rất là rộng rất là thoáng và đây là cái khu để giặt đồ Đấy, chúng tôi đã thiết kế sẵn chuồng cỏ đây là khu vực để máy giặt và sân phơi xung quanh mọi người có thể thấy là rất là nhiều nhà cao tầng khu vực đông dân cư nhà dân ở rất là đông ở bán kính 500m thì sẽ có đầy đủ toàn bộ là tiện ích là à, siêu thị chợ trường học cấp 1 cấp 2 Như tôi vừa giới thiệu cho mọi người được biết là à, ngôi nhà liền kề được xây mới 4 tầng tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội có diện tích là 30 m 2 và hướng chính đó là hướng ờ, Đông Bắc đang được chúng tôi chào bán với giá là 1 tỷ 280 triệu đồng chúng tôi sẽ hỗ trợ cho tất cả mọi người toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ có hỗ trợ vay vốn ngân hàng